Máy gầm thì đại chất Chúng ta nhìn các cái viền à, chỉ chạy dọc theo xe kia rất còn sắc nét luôn Không có dấu hiệu gì của à, bị mờ đâu quý vị nhá Điều đó chứng tỏ là chiếc xe này không bị đắp ma tít đâu Không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này luôn Và thân vỏ của nó thì chúng ta thấy rằng là còn rất là căng luôn quý vị nhá Với một chiếc xe 8 chỗ ngồi một chiếc xe đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, hãng Toyota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 cái đèn pha phía trước bên lái đây chúng ta thấy cũng còn trong veo luôn quý vị nhá và ba đợt sốc thì còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị đắp ma tít nhiều ở đây đâu tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội với quý vị ở khu vực miền Bắc thì chúng ta làm ủy quyền thôi không phải rút hồ sơ đỡ được rất là nhiều tiền và với quý vị ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng không phải mất tiền biển cho nên rất là thuận tiện cho quý vị luôn à, xe này chúng ta đi gia đình được chạy dịch vụ cũng được và chúng ta đi công trường công trình cũng được gầm cao máy thoáng quý vị Đấy. Và bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái khoang lốp phía trước đây Chúng ta thấy đây Đấy còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đây và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn Với lốp này chúng ta đi 3 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị Và đây là cái mặt la răng của nó đây Vẫn là mặt la răng xịn theo xe la răng phay nha quý vị nhá Chưa bị phết phải sơn vào đây đâu Và rất là sáng luôn Đấy, Thân vỏ đây Quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi đã được chủ nhân người ta độ nẹp trên kính inox rồi về mưa biết đầy đủ hết quý vị nhá đấy và cái khoang lốp phía sau đây ấy chúng ta thấy chưa đây keo chỉ của cua lốp đây vẫn còn zin đét luôn gót của cua lốp đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay bị cắt vá gì đâu quý vị nhá và bây giờ là tiếp theo nữa là cái lốp sau đây chúng ta thấy rằng cũng còn rất là dày luôn với cái lốp này chúng ta đi cũng phải 2 đến 3 năm nữa mình cái việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy còn rất là sáng luôn quý vị nhá không dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu và đây là góc quay từ phía sau của chiếc xe này đấy ta thấy là không có một vết gợn nào cả thân vỏ căng đét luôn giá bán 278 triệu đồng quý vị nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi dòng xe có thể nói là nồi đồng cối đá phá không hỏng luôn rất là bền bỉ luôn ấy nó bền như vậy thì mới thu hút được uh, uh, khách hàng người Việt chúng ta thấy rằng là rất khó tính luôn đây keo chỉ của cua lốp đây cũng còn zin đét luôn gót khoang lốp đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay bị à, cắt vá gì đâu quý vị nhá đây cái lốp này đây cũng còn tương đối dày với lốp này chúng ta đi cũng phải hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và đây là cái mặt lao răng của nó đây còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị xước xác gì đâu quý vị nhá đấy nước sơn còn rất là bóng bẩy luôn đấy. và tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía trước bên phụ đây đấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị nhá đây và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 mày rất là cực kỳ luôn quý vị nhá Rất là dày dặn, da là da xịn luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự ờ, Không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu quý vị nhá Và nó cũng còn ờ, rất là đẹp luôn quý vị Đấy là mà chiếc xe nội thất của chiếc xe Toyota Innova được truyền tải đến cho quý vị đấy cái tắp bi cửa của nó đây đấy chúng tôi thấy rằng đây nhựa của nó đây còn rất là sần luôn quý vị nhá không có đây các cái tay cửa đây đã được bọc vân gỗ nhìn rất là sang trọng và ấm cúng nhá cái phần nhựa phía dưới đây màu kem này cũng còn rất là sáng luôn các cái tay cửa đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ và keo chỉ thì cam kết với khách hàng không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu kể cả phần phía dưới này đây chúng thấy là nó cũng không bị à, mọt mục đây các con ốc này chưa một lần mở các cái chốt cửa đây còn rất là sáng luôn các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá tiện đây thì tôi quay cả gầm cho quý vị các bạn xem luôn cua lốp rồi là còn còn nữa thì, thì gầm thì sang trưng đây ấy kể cả cái hộp bu lê của nó đây ấy vẫn là tôn chưa bị cắt vá chưa bị đắp ma tiết gì đâu quý vị nhá đấy và tiếp theo nữa là cái đây cái hàng ghế thứ hai đây cũng được may màu kem rất là đẹp luôn rất là hợp lý đấy kể cả là cái hàng ghế thứ ba đây đấy, cũng là màu kem rất là đẹp luôn điều hòa là điều hòa ba vùng đã được bọc ni lông rồi nhưng mà phía trong là trần của nó mới tinh luôn quý vị nhá đây cái cánh cửa sau đây chúng ta thấy đây nhựa phía trên đây còn rất là sần và sáng nha quý vị nha kể cả cái phần phía dưới này đây không kinh doanh taxi không chạy dịch vụ keo chỉ của cánh sau đây chúng ta thấy còn sáng trưng luôn quý vị đây Đấy, kể cả cái phần phía dưới này đây rất là sáng luôn quý vị nhé Đấy, và chúng tôi đang truyền tải đến cho quý vị chiếc xe Toyota Innova một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản một chiếc xe được rất nhiều người Việt tin dùng đây tắt đi cửa lái đây keo chỉ của cánh lái đây quý vị Đấy, kể cả phần phía dưới này đây rất là sáng luôn quý vị nhá các cái chốt cửa này chưa vẫn còn sáng trưng các ốc này chưa lần mở các con ốc này vậy tem của nhà sản xuất đây quý vị nhá đấy cánh cửa sau đây phần nhựa phía trên đây các cái tay cửa đây keo chỉ đây phần nhựa phía dưới đây quý vị nhá sáng trưng luôn đây keo chỉ của nó đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị kể cả phần phía dưới này đây ấy còn sáng trưng luôn quý vị nhá hàng ghế thứ hai đây máy rất là cầu kỳ đấy phang lốt của nó đây còn sáng trưng như này cơ mà đấy cái cốp sau nào quý vị cốp sau đây còn ốc này chưa một lần mở nhá keo chỉ của cái cốp sau đây quý vị đấy, còn zin đét là đẹp luôn không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đây keo chỉ của nó đây các con ốc này chưa mở đâu đấy keo chỉ của nó đây rất là kỹ cho quý khách hàng luôn với mỗi một cái sản phẩm sản phẩm nào cũng vậy mỗi một video bao giờ cũng vậy phải dài đến hai ba mươi phút quay thật kỹ từng chi tiết một để cho quý khách hàng và khi chúng ta theo dõi xong thì chúng ta đánh giá được chất lượng của chiếc xe và khi chúng ta đi mua xe chúng ta đỡ mất thời gian đỡ mất công mất buổi quý vị nhá khi ra khỏi nhà là tốn kém rồi đấy và bây giờ xin phép quý khách tôi đi vào phần linh hồn của chiếc xe này là phần động cơ Đấy, trước khi đi vào phần động cơ thì tôi nổ máy Đây Chúng ta thấy rằng là đây Táp bì của nó, táp lô của nó đây Đấy, máy đang nổ quý vị nhá Đấy, táp lô, táp bì đẹp chưa Đấy, táp lô của nó không quan đục Đây, phần nhựa của nó đây Còn sần, còn sáng như thế này Đấy, các con số này, các dãnh số còn quá là rõ ràng luôn Đấy, chúng thấy là như vậy Đây, đồng hồ tua máy đây Đấy, nó chỉ nằm trong vòng khoảng từ 8 đến 900 vòng trên một phút thôi một mức độ quá là đạt chuẩn luôn quý vị nhá Đấy, còn bây giờ là đến cái ờ, khoang máy phần linh hồn của chiếc xe máy đại chất luôn Đấy, máy nổ cực êm luôn đây máy đây máy cực êm luôn nhá máy nổ cực êm không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá đây là máy nổ cực êm luôn và khô ráo không một vết dầu mỡ đâu quý vị nhá đây răng của nó đây các cái lỗ bấm tròn xe đây các đinh tán đây đinh tán đây lỗ bấm tròn xe đây quý vị nhá đấy keo chỉ của cabo phía trước đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đây các cái lỗ đây cũng là tròn xe này đấy biểu tượng tota này đấy đinh tán của nhà sản xuất này đấy tem của nhà sản xuất này các cái lỗ này tròn xe này đây nữa này đấy theo chỉ của nó đây hai bên má của nó đây đấy không có dấu hiệu gì của sự ờ, tắc mặt tít đâu quý vị nhá máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn và rất là khô ráo luôn quý vị nhá đứng gần không nghe thấy tiếng máy nổ luôn đấy là cái phần động cơ của chiếc xe này đấy bây giờ à, tôi lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này để chúng tôi xin phép được kết thúc video giới thiệu xe này đây quý vị nhá đây chúng ta thấy thân vỏ căng ghét luôn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 Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại